em nồng say một chút martini hòa cùng một chút armani you will be waiting for me mùi hương em nồng say hãy đến đây bên em lại gần và quá đôi môi em dịu dàng ở với đôi bờ vai mùi hương em nồng say to be do to be do to be do oh. mùi hương em nồng say to be do to be do to be do oh. mùi hương em nồng say oh. You shook me at the first time Mắt anh cười Khóe môi cười Mắt anh cười Và em tan đi trong phút giây Chót say người Muốn bên người Dành đôi người Ok Let's do something for this boy Lại thật gần anh em khẽ nói Nào mình cùng chia